cây, cây đờn ờ, mà đi theo ờ, chú Liêm hàng ngày ở đây nó chỉ là một cái ờ, cái thao thao nhôm với cái ca với mấy cọng dây cái này là về là chú tự căng luôn hay gì chú Liêm tự căng luôn tự tự chú căng hết luôn hả ừ. khớp là hàng ngày tất cả giờ thu nhập là dựa vào chú Liêm hết bữa nào măng có bữa măng có bữa trời mưa măng có cho cô chú anh chị và các bạn một uh, hoàn cảnh của một uh, chú có một uh, cái tiếng đàn rất là du dương nhưng mà nó chất chứa rất là nhiều uh, và nếu mà mọi người ờ, có dịp về Cần Thơ đi ngang qua cái ờ, chiến phà này thì ờ, sẽ bắt gặp ở trên phà là một ông lão mù với cây đàn độc và lạ à, tiếng đàn thì nghe rất là buồn đó là phía trước các bạn đó đó chính là chú Liêm thì chú thì được theo Phước được biết là chú bị mù năm lúc là 3 tuổi và chú phải tự học đàn và tự sinh nhai luôn chú cũng có một người vợ nhưng mà là hiện tại là không có con cái gì hết và hiện tại hai vợ chồng chú là đang ở trọ bên hướng Bình Minh Vĩnh Long rồi bây giờ thì mình à, sẽ bắt đầu à, tìm hiểu rõ hơn về à, cái cuộc sống cũng như là à, hoàn cảnh của chú như thế nào ha dạ con chào chú <laughs> chú là chú liêm phải không ạ phải phải dạ chú ờ, là ngày nào mình cũng xin đây chứ hả chú dạ dạ ờ, đi, đi này không à dạ à, chú sinh ờ, ở đây là được bao lâu rồi á chú liêm dạ rồi chú sinh trên này là bao lâu rồi sáu bảy năm nay hả chú dạ trưa mới về đây à là buổi sáng là chú đi bán giấy số hả dạ. à chú bán gì rồi có bị giật không thấy chú ờ, dạ thấy chú mù vậy chắc đi bán là bị giật thường xuyên luôn quá dạ về à, ờ, kiếm tiền đền cho dạ cũng nhờ à, mấy chú ở trên kia chú giúp đỡ cứ này là chúng tôi dễ vậy dạ cái đàn này là chú tự chế luôn hay gì chú liêm tự chế chú ở đâu chú đây? con ở cần thơ à. con ở đây luôn dạ con ở gần đây mà con cũng biết à, chú à, lâu lắm rồi ừ dạ nhưng mà lúc trước giờ con không có cơ hội á để uh, làm uh, những việc này thì bây giờ con mới có cơ hội bởi vì con mới uh, ghé lại chú ủa cái này là cái chai gì vậy chú uh, chú liêm chai uh, kéo à chai dầu hả chú à chú bấm tay không được hả không phải như cái đợt kia đâu bấm tay dạ sao mình không chịu mua cây đần kia chú không được cây đần nó ra mưa không được à là phải mình chế cái này Oh. <laughs> đây là chú à, đờn bài nào cũng được hay sao <laughs> dạ. nhạc muốn chơi nhạc thì chơi muốn chơi, chơi cổ chơi rồi à. dạ ai mà yêu cầu bài gì thì mình chơi bài đó ở đây thường là chú à, mấy giờ chú mới về đang ly á hai giờ đang ly không có đang ly không ly là gì vậy chim á hả không không không em quay à cao hả rồi vậy đây mấy giờ chú về chú liêm 2 giờ 2 giờ à, bây giờ là 2 giờ mấy rồi đó nào đủ đồ rồi đó nè <laughs> nào đủ đồ rồi <laughs> Thank you. quẹo trốn trốn bây giờ à, thì mình à, sẽ à, cùng chú Liêm đi về nhà của chú ở đây thì cũng hên là các bà con với lại các chị vé số đây đều thương nên mỗi lần về thì chú sẽ được các chị dắt đi lên bây giờ là mình về đúng không chú dạ rồi em cảm ơn nhiều hả chị bữa nào cũng phải dắt chú lên vậy chứ hả dạ dạ em cảm ơn có không bắt cóc luôn bèo tay phải bên đây nè đây đi qua đi về về nhà à là qua bên đây hả rồi đợi xe à có à, cái chỗ ngồi sẵn luôn vậy em gửi xe anh bển cái à, để xe đó được không ta vậy rút cho xe qua đi bên đây chút đi rồi tiếp rồi đi tiếp uống gì à, chú liêm À, không à ờ, Bia đi ha Không, không <laughs> Nhậu luôn Không Cái rượu nhậu là không có Dạ à, Em cũng chưa biết nữa Đang giờ bây giờ ờ, chú điện cho xe ông Đa ôm lại rước không chú Ồ, cọc vậy đó hả Thằng lẻ À, là mượn ở đây ta sắp giùm chứ chú đâu sắp được hả Có khi nào mất không Không bánh đò là không có ngồi thợ dạ bánh đò này ta cho còn không hết nữa không chú dạ, dạ. thấy ờ, ông cụ thấy tội nghiệp thiệt ha dạ đúng rồi cái này mà đụng vô cái là đốn chùa còn hết luôn á rồi cọc tiền mới để mất tiêu rồi dễ gì, <laughs> dễ gì chụp liền miệng thì la dễ gì tay thì chụp <laughs> miệng thì la dễ gì mà tay thì chụp phải chụp không có là gì luôn rồi đó sò này cho không hết nữa dạ cụ ở nhà là giờ là chắc nghỉ đi bán rồi ha nghỉ rồi cũng bệnh rồi đâu có bán rồi. dạ là sáng giờ mình xin được nhiêu đây hả chú à, rồi sáng giờ đâu có này mới về hồi 11 à, giờ à 11 giờ là chú mới về đây còn à, buổi sáng là chú thường bán số đâu bán số à, nạp tiền số cho người ta rồi dạ là một ngày là chú bán số đó bán khoảng được bao nhiêu tờ hả chú liêm 180 tờ rồi. 180 tờ lời được 180 lời được 180 hả chú có bữa nào xui xui bị giật cái là xong luôn mà à, dạo này chú có thường bị giật nhiều không ít lắm nhâm khi mùa quả <laughs> lâu lâu dạ lâu lâu gặp chúng không chú gặp ờ, cái dân chị ke dạ chứ dù bán bên ờ, bên Cần Thơ đó ờ, đâu ai dám giật đâu dạ nghe nói chú Liêm uh, nghệ sĩ đờn là người ta sợ hết trơn mình <laughs> bán ở bến Ninh Kiều hoài gì dạ mà tôi không có gặp chú dạ mà chú là giờ chỉ nghe giọng là mới nhớ người thôi phải không như là giọng con nói về là bữa sau là gặp lại là nghe tiếng là biết thôi chứ phải không ừ, nghe tiếng là biết liền dạ là buổi sáng là thường là chú à, bán ở đâu chú liêm bán ờ, tới đồng tháp ở chợ à là bán ở đồng tháp giờ nó hả rồi xong rồi trưa 11 giờ mình về bến ờ, bến phà này mình ờ, xin xin xong rồi cỡ gần hai mấy ba giờ thì mình về nhà bây giờ chiều nữa là mình làm gì tiếp chiều làm việc tiếp nữa uh, chiều bốn giờ mấy xuống cỡ 8 giờ đêm mới lên à là xuống bến phà tiếp ngày là mình bán vé số dạ, dạ, dạ, ngày là mình bán số chỉ một buổi đúng không ở đây thì ờ, cũng hên là chú ờ, ngay bến phà này các ờ, anh chị với lại mấy anh xe ôm ở đây được cũng thương bảo vệ mấy anh đây rất là nhiệt tình luôn thấy không đếm tiền giùm chú luôn rồi anh đi mất tiêu rồi không dám đâu <laughs> đúng rồi ạ à. chứ chỗ khác để gì là xong đó ai biết đâu cô rồi nó, nó có nở lần nào nữa nhớ đâu có vô dạ. <laughs> cho còn không hết nữa không chú <laughs> cho thêm nữa dạ à, cho thêm luôn trời ở đâu có thêm nữa rồi bây giờ thì mình à, đã tới được à, nhà của à, chú rồi đó à, các cô chú anh chị dạ con chào cụ dạ ông vô lấy cho chị mượn hai ghế không dạ ở đây mình ở trọ ở đây luôn á hả cô dạ đây là có cái địa chỉ nè à, địa chỉ trọ của cụ là thị trấn Cái Dồn huyện Bình Minh tổ 4 khóm 6 30 à, 3020 dạ Vô. rồi nuôi, nuôi chó dữ vậy đó hả? nó đẻ cho anh ta hết à? dạ biết ăn này nó con ông không nuôi chó thì nó cũng không à. à, cô tên gì á cô tên nhiễu nhiễu hả cô dạ 65 tuổi 65 tuổi là giờ là cô chỉ ở nhà thôi hả cô nhà không mặt mày gì đâu có đi ăn gì được à mặt mày bị sưng hết trơn hả cô à, con nghe à, chú liêm nói là cô bị bệnh tiểu đường á hả tiểu đường rồi khớp nữa khớp là hàng ngày tất cả giờ thu nhập là dựa vào à, chú liêm hết bữa nào mặn có bữa mặn có bữa trời mưa mặn không có à, trời mưa là đâu có đi xin được đâu nhiều khi ở nhà không đúng rồi nó không cho xuống à, trơn hả cô nhiều khi trơn té trơn cho ăn tổng cộng là hai bốn chó chừng đó còn con nữa kìa tám con con đó hai con mới bắt rồi đó dạ. sáu con nhỏ này trời chó này giống như mấy con chó con chó cái mặt này giống như mấy con gì đó mấy con chó chó gì đó con này nè giống con gấu ờ không nè nè à, chó nè ừ đâu cha nó nè cha nó hả trời này giống nó lai ha à, à, dạ con ở bên cần thơ dạ giống như có duyên không mới gặp thôi quá trời thôi em là người ta bắt hết trơn cho hết trơn thấy không đây cây đờn ờ, mà đi theo ờ, chú liêm hàng ngày ở đây nó chỉ là một cái ờ, cái thao hao nhôm với cái ca với mấy cọng dây cái này là về là chú tự căng luôn hay gì chú liêm tự căng luôn tự tự chú căng hết luôn hả ừ. giờ xài bằng dây thắng dây thắng xe đạp á dạ Cảm không lắm, chú không dĩnh à. dĩnh ra không ném à dạ được rồi hả à, một, một một năm đây là có chú có thay dây gì không ờ, thay đứt hoài thay à. liền liền đứt hoài à. dạ có cái thao nè một năm là hư được chục cái thao một năm là phải thay một chục cái thao trời trời con chó nó liếm cái cái mỏ của chú kìa trời ơi nó liếm chó này nó không ăn nó, chó thì quá trời hiện tại là mấy con chó này là cô chú ờ, đang ờ, chuẩn bị ờ, cho nó mới đẻ chó này con nào nấy được mặt rất là đẹp luôn nè đó đó quảng cáo chó luôn đây con chó nữa nè đó trời trời trời cái con này dùng cái mặt như là con trong phim tôm gary <laughs> ừ Ờ, nhạc giải phóng đó dạ nhạc giải phóng đây à, ờ, gửi tặng ờ, cô chú anh chị và các bạn một bài tiếng đàn kha lư <laughs> dạ con cảm ơn chú nhiều ha dạ, dạ, dạ. dạ chúc uh, chú uh, sức khỏe nhiều ha chú uh, liêm để uh... tôi cũng uh, cầu chúc uh, chú phước được uh, được nhiều sức khỏe dạ dạ chào cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video sau